à, một lô đất 100 mét vuông mặt tiền đường Nguyễn Thị Định đây là đường Nguyễn Thị Định đường này là đường trục chính đi vào khu dân cư Văn Thấn trung tâm của thành phố Phan Thiết thì anh chị có thể thấy là xung quanh ở đây thì à, là một cái khu dân cư rất là đông đúc rồi ha đó thì lô đất này nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Định có bề ngang này là 5 mét này con đường này thì có vỉa hè sẽ là 5 mét đó và sau cái vỉa hè này thì sẽ là lô đất có chiều sâu 20 mét thì anh chị sở hữu một lô đất ở đây thì anh chị có thể xây một căn nhà tương tự như này đây đây là một căn nhà 3 tầng đó ở bên trên thì ờ, ở còn ở dưới thì sẽ làm ờ, mặt bằng để kinh doanh rất là tốt hoặc là anh chị có thể mở văn phòng công ty đó cũng rất là tốt thì ờ, cái lô đất này có là hướng đông bắc đó và 100% là phun thổ cư đó thì anh chị nào mà quan tâm đến lô đất này thì hãy liên hệ với chúng tôi thì hiện tại chủ đất đang gửi cho PT Land với một cái mức giá rất là tốt đó, anh chị hãy inbox để à, chúng tôi có thể gửi sổ hồng và inbox để à, chúng tôi sẽ báo giá Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo